Tìm đâu được nhà liền kề, về ở được ngay mà lại giá rẻ chỉ nhỉnh 2 tỷ à quý vị Lại còn thuộc quận Hà Đông nữa, có ngay trong video này nhá với căn nhà 30m2 thiết kế và xây dựng là 5 tầng giá bán chỉ từ 2 tỷ 100 triệu đồng một căn cả nhà và đất sổ đỏ đầy đủ ban giao nhà ngay sang tên được luôn trong ngày với cái dự án Ngọc Ánh đang quay cho quý vị ở đây có một căn nhà như thế còn lại thì có những cái căn nhà giá có nhỉnh hơn một chút giá chỉ từ 2 tỷ 2 thôi với cái diện tích từ 30 cho tới 34 mét vuông thiết kế thì ở đây có tổng là 7 căn nhà thì thiết thiết kế 4 căn nhà là 4 tầng 3 căn nhà là 5 tầng, diện tích là 30m 4 căn nhà diện tích 34m, xây 4 tầng Còn đâu 30m thì là xây 5 tầng Giá một căn thấp nhất ở đây là 2 tỷ 100 triệu đồng Quý vị không có nghe nhầm đâu Cả nhà và đất 5 tầng giá chỉ 2 tỷ 100 triệu đồng Chắc chắn sổ đỏ đầy đủ Chắc chắn pháp lý chuẩn chỉnh Chắc chắn sang tên được luôn trong ngày Và đặc biệt có vẻ có thể dọn đồ về ở ngay và dọn nhà mới, đón nhà mới ngay trước Tết quý vị nhé. Nhưng mà trong video này Ngọc Ánh sẽ quay cho quý vị một căn nhà 4 tầng. Ở đây ấy, thì có 7 căn, đã bán 2 căn, chỉ còn 5 căn thôi. Thì Ngọc Ánh sẽ quay cho quý vị bốn căn nhà này thì thiết kế giống hệt nhau. Ở đây thì đã bán một căn rồi, chỉ còn 3 căn thôi. Ngọc Ánh sẽ quay một căn mẫu gửi tới cho quý vị và giá bán của căn nhà này là 2 tỷ 230 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế, diện tích 34 m2. Đường ngõ thực tế trước nhà ở đây là 2 m2 cách với đường ô tô đi lại đây đây là đường ô tô đi lại nha quý vị và ở đây thì có hướng đông nam hướng tây bắc và hướng tây nam cho quý vị lựa chọn với những cái căn nhà này ở ngoài này thì giá có nhỉnh hơn một chút còn đâu thì giá căn thấp nhất là 2 tỷ 100 triệu đồng vị trí của nó thì là thuộc Hà Đông Hà Nội mời theo em vào khám phá cụ thể căn nhà này với cái thông số nhà 34 m2 mặt tiền 3 m45 chiều dài của ngôi nhà là 9m45 Thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà hai lớp Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện Bên trong là cửa gỗ quý vị nhé Căn nhà này thì được hoàn thiện rất là chỉn chu 4 tầng tuy nhiên công năng sử dụng rất là tuyệt vời ở phần tầng 1 của ngôi nhà Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần để xe Phần hoàn thiện của ngôi nhà gần như là xong hết Quý vị có thể dọn đồ và sách vali về và ở ngay sau khi quý vị xem video này quý vị nhé nhà hoàn thiện xong hết rồi hồ sơ điện hồ sơ nước riêng biệt từng căn 7 căn nhà 7 cuốn sổ đỏ khác nhau sang tên cho quý vị được ngay với căn nhà này hoàn thiện rất là chỉn chu phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng ở phía dưới tầng 1 của ngôi nhà chủ nhà thiết kế cho mình ở ngoài phần để xe cũng thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đó để riêng phần tầng 1 để xe máy quý vị ạ à. và đây là phần không gian phòng bếp với cái phần không gian phòng bếp đây khá là rộng đó với diện tích chỉ có 34 mét vuông thôi tuy nhiên với cái độ thiết kế của ừ, bên chủ đầu tư này thì quý vị có thể cảm nhận được là à thiết kế cũng khá là hợp lý và chuẩn chỉnh công năng sử dụng hợp lý đây là cái phần ờ, tầng 1 cũng như là kia là phần để xe đây là phần phòng bếp tủ bếp thiết kế là tủ gỗ ăn cường chống cong vênh mối một và ở đây cái phần hoàn thiện tủ bếp thì là màu trắng và màu nâu hai cái tông màu rất là sáng trẻ trung tinh tế xung quanh bếp thì là sử dụng kính ốp bếp mặt bếp thì ốp đá granite và phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt đầy đủ ở đây hồ sơ điện hồ sơ nước riêng biệt từng căn nước sạch sử dụng là nước sông đà và điện lực EVN Hà Nội hồ tơ hồ sơ công tơ riêng biệt mọi người nhé phụ phụ kiện bếp đây đều đã được lắp đặt cho quý vị rồi đó chỉ việc sách vali về và ở với cái không gian phòng bếp cũng khá là hợp lý để cho quý vị kê một bộ bàn ăn 6 ghế ở đây gạch lát nền kích thước gạch 60 60 đó diện tích tuy nhỏ nhưng công năng sử dụng hợp lý giá bán vô cùng hợp lý mọi người ạ thấp nhất là 2 tỷ 100 triệu còn cái căn nhà này là 2 tỷ 230 triệu thôi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 Phần tầng 1 là đã có bể ngầm 2 khối 8, trên tầng 4 là có bồn nước 1 khối và ở tầng 1 ở đây là có máy bơm nước tự động khi mà nước hết mọi người nhé Nên mọi người hoàn toàn yên tâm, nước thì nước sạch. Với hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ok đá granite phần ngăn cách giữa cái phần cửa chính phần cầu thang ở đây có một vách gỗ CNC khá là hợp lý trước khi mà đi lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì Ngọc Ánh sẽ nói sơ qua một chút về cái vị trí này gần với khu đô thị Đô Nghĩa gần bến xe Nghĩa gần với trục đường quốc lộ 6 sắp tới mở rộng ra đến 4 làn đường và rất là gần với lại trường đại học phenica, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn Quý vị nếu như mà đã thường xuyên theo dõi video của Ngọc Ánh thì cũng đoán đoán được vị trí này ở đâu rồi đúng không ạ? Cụ thể thì nó thuộc phương Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tất cả những video mà Ngọc Ánh cho lên cho quý vị có thể tham khảo và quay review 1% 100% à, là chuẩn chỉnh giá bán vị trí đường hướng quý vị hoàn toàn yên tâm nhé. Sau đây mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. của ngôi nhà thiết kế phần để xe và phần phòng bếp thi tầng 2 của ngôi nhà ở đây chủ nhà thiết kế cho mình một không gian phòng khách đó riêng biệt với lại tầng 1 luôn đây quý vị có thể nhìn thực tế không gian phòng khách riêng hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng và nhà này thì toàn bộ là thiết kế là lát uh, gạch mọi người nhé rất là sạch sẽ với căn nhà này quý vị có thể chi trả trước 1 tỷ đồng tiền mặt phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất đến từ những ngân hàng uy tín nhất đây cái phần ngăn cách giữa phần cầu thang và phần ờ, ở đây là phần phòng khách thì chủ nhà có để cho mình một cái kệ khá là hợp lý ở đây nó còn một cái vách CNC ờ, nữa mà chủ nhà chưa lắp quý vị nhé và sau đây mời theo em lên khám phá tiếp theo với cái phần tầng 2 thiết kế giật cấp lên trên này là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây ạ. Đây là một phòng ngủ khá là rộng, đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, hệ thống trần thạch cao. Tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là tông màu trắng. Căn phòng cái căn phòng ngủ này thì rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Đó, và phần ngoài đây là phần phòng vệ sinh mọi người ạ đây là phòng vệ sinh sử dụng đầy đủ ở cho mình ở đây là hệ thống xe cây bồn cầu quạt hút mùi lavabo phòng vệ sinh này cũng khá là rộng nha mọi người đây khá là rộng cửa phòng vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp và mời theo em lên khám phá tầng 3 của mình Tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế gồm hai phòng ngủ, phòng đằng trước và phòng đằng sau mọi người ạ. Đây là cái phòng phía trước thì giống như tầng 2. Như vậy, lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà, căn nhà này có 3 phòng ngủ riêng biệt. Đây. Hướng nhà này, cụ thể hướng của căn nhà này là hướng đông nam. Ngọc Ánh vẫn còn căn hướng tây bắc và hướng tây nam cho quý vị lựa chọn nữa nhé. Đây. Cửa thông phòng. Nhà vệ sinh <clears throat> với cái căn nhà này thì 34m ờ, thiết kế một tầng hai phòng còn cái căn 30m ở bên kia hướng ờ, Tây Bắc và hướng Tây Nam thì thiết kế một tầng một phòng quý vị nhé đây là phòng ngủ ở phía tầng 3 bên trong đầy đủ hệ thống ống chờ dây chờ át chờ và ở đây quý vị có thấy không ạ một sự tinh tế rất là nhỏ thôi tuy nhiên quý vị có thể cảm nhận được cái chất lượng xây dựng của chủ đầu tư như thế nào đây rất là thành ý đây ạ với cái phần tầng 3 của ngôi nhà thì ở bên trong nó khá là bí bởi vì không có cửa sổ không thể mở được ra phía đằng sau thì ở đây chủ nhà có thiết kế cho mình một ô giếng trời trực tiếp lấy ánh sáng vào trong cái căn phòng này đó một căn nhà giá rẻ, hợp lý, sổ đỏ chuẩn chỉnh, giấy phép xây dựng chuẩn chỉnh, hỗ trợ vay ngân hàng tối đa 70% giá trị ngôi nhà thì quý vị còn chần chừ gì mà không gọi ngay cho Ngọc Ánh để sở hữu cho mình căn nhà này trước Tết. Mời theo em lên khám phá tầng cuối cùng tầng 4 của ngôi nhà nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà ở đây thì có thiết kế cho mình một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Trên tầng 4 thì thiết kế cho quý vị ở đây là một cái khu vực để máy giặt riêng biệt. Đây, sàn thoát nước, đầu chờ và ổ điện. Đây là cái thiết kế phần phòng thờ của ngôi nhà quý vị nhé. Với cái phòng này thì quý vị có thể thiết kế thêm uh, cho mình. Ở đây thì quý vị có thể để làm phòng thờ, cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình và với cái như cái ô cửa sổ như thế này thì là còn một lớp cửa nữa mọi người nhá còn một lớp cửa sắt sơn tinh điện nữa bởi vì cái căn nhà này nó mới hoàn thiện cho nên nó chưa đầy đủ hết được 100% những cái chi tiết nhỏ như thế này thì lắp rất là dễ và rất là nhanh và phần còn lại của ngôi nhà đây là phần sân phơi đây là phần sân phơi của ngôi nhà đầy đủ công năng sử dụng siêu rộng đầy đủ ánh sáng cho quý vị nhé đấy xung quanh với cái ngôi nhà này đầy đủ tiện ích dân sinh chợ trường phường